yên nò mà xin tương chia nhung hãy cảm ơn cảm à, rồi chẳng phiêu à, ờ, con lơ vừa 标江。mẹ ơi chia nhu cam à? xiên lo nhân có châu xin chiều cam nhẹ chốn nào su à chuyện à chiều bằng lê chính nhị bun na piu

xin nhé khuyên nhân khuyên tháo à, to lên xuân na phim mà

hai tu về tin na nhị châu phiền tiếng sâu lông quân nhân sáng giả dạ, ờ, thành